trong 2 năm qua. Tác giả Trần Như Quỳnh đã có bài bình luận được đăng tải, chia sẻ như sau. Với các cuộc tổng tiến công và nổi dậy của hệ thống chính trị, đứng đầu là Ban tuyên giáo Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam và Bộ Công an, Đảng và Nhà nước đã đang đánh thẳng vào các nhân sĩ trí thức có vai vế tại các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam mấy năm gần đây. Dư luận trong và ngoài nước, giải đất hình chữ S cho rằng xã hội dân sự ở Việt Nam đang tạm lắng xuống. Nhưng với tuyên bố về vụ đại án Việt Á của 6 tổ chức dân sự còn sót lại từ trong Nam ra ngoài Bắc, một mảng xã hội dân sự ở cả ba miền vẫn còn cất tiếng nói chống lại ách toàn trị và nạn tham nhũng ở Việt Nam. Đây là hình ảnh vào hôm 18 tháng 2 năm 2014 tại tượng đài Trần Hưng Đạo, Thành phố Hồ Chí Minh, câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng cùng các nhà hoạt động xã hội tổ chức lễ tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh biên giới phía Bắc ở Việt Nam. Khi được các nhà báo hỏi về những điểm mới trong xử án vụ tại công ty Việt Á, chiều ngày 28 tháng 1 năm 2022, Trung tướng Tô Ân Sô, tránh văn phòng, người phát ngôn của Bộ Công an cho hay, cơ quan điều tra của Bộ Công an đang phối hợp với các đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Cục Điều tra Hình sự của Bộ Quốc phòng để tiến hành xác minh, làm rõ những vấn đề liên quan, trong đó có thu thập hồ sơ, tài liệu về xác minh sai phạm. Trung tướng Sô cũng khẳng định Bộ Công an sẽ cung cấp thông tin kịp thời về xử lý vụ án liên quan đến trục lợi trong quá trình chống dịch. Cơ quan điều tra sẽ làm việc xuyên Tết để tiếp tục làm rõ bản chất của vụ việc liên quan đến rất nhiều cá nhân và đã có chi tiết mới. Về kết quả thu hồi tài sản, Trung tướng Sô cho biết cơ quan điều tra đã thu giữ kê biên phong tỏa ngăn chặn giao dịch bất động sản tài khoản với giá trị 1.220 tỷ đồng, trong đó có 380 tỷ đồng tiền mặt, giá trị bất động sản khoảng 840 tỷ đồng. Vụ đại án Việt Á, một scandal vô tiền khoáng hậu cho đến giờ này liên quan ít nhất đến 3 bộ của nhà nước Cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam. Đó là Bộ Y tế, Bộ học và Công nghệ và Bộ Quốc phòng thuộc Học viện Quân y. Ba bộ đồng tình ngoái mũi con dân trong giai đoạn nguy kịch nhất của đại dịch. Đến nay, hai trong ba đơn vị ấy đã công bố nguyên nhân vì sao kíp của Việt Á đã thao túng toàn bộ 62 trên tổng số 63 tỉnh thành trong cả nước. Nhưng các bộ càng giải thích bao nhiêu, càng khiến dư luận bức xúc bấy nhiêu. Cho đến lúc này, quả bóng đã được Bộ Y tế chuyển cho Bộ Khoa học Công nghệ, rồi đến lượt bộ này lại đá ngang lại cho cơ quan báo chí đã khiến cho dư luận lắc đầu ngán ngập. Đây là hình ảnh ông Trung Ngọc Anh với cương vị là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ để cấp kinh phí 19 tỷ đồng cho Việt Á cùng với Học viện Quân y nghiên cứu sản xuất bộ kit xét nghiệm. Sau đó, cũng Bộ Khoa học Công nghệ đăng tin rằng Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã chấp nhận bộ kit xét nghiệm này, một thông tin hoàn toàn bịa đặt. Liệu sắp tới Bộ Khoa học và Công nghệ có bắt đầu bằng căn cứ vào dư luận báo chí và các trang mạng xã hội không không, vân vân hay không để ban hành các quy định về quản lý nhà nước? Rõ ràng các bộ đã phụ trèo nhưng chẳng hề khéo chống, nhưng người dân đang chờ một bao thanh thiên nào đó xử vụ đại án được dư luận đặc biệt chú ý. Nhưng cũng có quan ngại cho rằng chính đảng và nhà nước Việt Nam sẽ cho chìm xuồng, hoặc nếu tắm thì chỉ tắm từ vai trở xuống. Chọn đúng thời điểm dư luận trong nước đang lo con thuyền Việt Á được cố ý đục thủng cho chìm dần. Vào ngày 27 tháng 1, 6 tổ chức dân sự ở Việt Nam đã ra tuyên bố về vụ đại án này. Tuyên bố đã hệ thống hóa lại lộ trình phạm tội của Việt Á, khái quát những nhận xét khá bao quát từ các hành động cấu kết chặt chẽ thành một liên minh có hệ thống để làm giàu bất chính đến các hành vi diệt chủng và bán nước. Từ những thủ đoạn hành động không chút kiêng rẻ đến toàn bộ kế hoạch tham nhũng cực lớn mang tầm vóc thao túng chính sách của Đảng và lũng đoạn chính phủ. Tuyên bố cũng chỉ ra Thể chế độc tài toàn trị đã tạo thế độc quyền cho các cơ quan, tổ chức nhà nước trong mọi hoạt động liên quan đến đời sống dân sự. Trong đó lại chấn áp mọi tiếng nói phản biện của nhân dân và các giới nhân sĩ trí thức là nguyên nhân của mọi nguyên nhân gây đại họa cho toàn dân. Đây là hình ảnh một loạt các nhà hoạt động vừa bị nhà cầm quyền Cộng sản xử tù trong tháng 12 năm 2021 bao gồm từ trái qua nhà báo Phạm Đoan Trang, Nguyễn Thị Tâm, Trịnh Bá Phương và Đỗ Nam Trung. Với thời gian, các thông tin về vụ kit xét nghiệm đều của Việt Á và những liên quan ma quỷ trục lợi trong đại dịch COVID-19 sẽ dần dần được hé lộ. Cùng với sự tích cực của các kênh truyền thông lề trái và cả lề giữa đã thu hút gần như toàn bộ sự quan tâm của dư luận. Chẳng có thế lực thù địch nào sai khiến đám quan chức cộng sản từ cỡ bự, cỡ trung tới cỡ lưu tiêu hăng hái chia chác nhau những khoản tiền hoa hồng, hàng trăm tỷ đồng được đánh đổi bởi hàng vạn sinh mệnh của người dân. cầm phẫn, phẫn uất, khinh bỉ, có lẽ tất cả từ ngữ thể hiện tình cảm bi phẫn trong ngôn ngữ tiếng Việt không thể diễn tả hết tâm trạng của những người từng là nạn nhân sống sót từ tấm thảm kịch, mà nguyên nhân là do sự bất tài, tán tận lương tâm và ngu xuẩn của hệ thống chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam trong chính sách chống dịch vừa qua. Bao nhiêu nhân mạng đã chết oan uổng, bao nhiêu gia đình đã tan nát, bao nhiêu bi kịch tang thương, nước mắt và khổ đau. Không bao giờ có thể đo đếm hết. Bản thân ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng mấy hôm trước còn lẩy kiều gian đe Tô Lâm, thế nay đã phải bối rối biện minh tới tấm huân chương lao động hạng 3 do chính danh ông ký tặng cho Việt Á. Cả một hệ thống ma quỷ kiếm ăn trên xác người của y tế và của bộ hậu thuẫn cuồng nhiệt của toàn bộ bộ máy chính trị từ trung ương tới địa phương đang dần hé lộ người ta sẽ thấy bóng dáng chiếc áo đẫm mồ hôi của ngài thủ tướng, thấy thấp thoáng cái đầu nghiêng lệch của ông chủ tịch nước, thấy cái mặt thịt của ông Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long, đệ thủ ruột của ông Tổng Bí Thư gửi gắm và nắm Bộ Y tế trước đại hội đảng vừa qua, cả hàng ngũ tướng tá trong quân đội, quân y viện, vân vân. Tất cả đều có phần trong bữa tiệc xác người ngập ngụa này. Không một ai là không có liên can đến dự phần. Nhưng điều quan trọng nhất là chỉ có Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm mới là người nắm được toàn bộ top và vai trò của từng cá nhân trong vở kịch hoàn hảo này. Từ vị thế chuẩn bị trở thành dê tế thần cho hệ thống thì Tô Lâm đã biến tất cả thành dê. Đây thực sự là một cuộc đảo chính hoàn hảo, cực kỳ ngoạn mục, không mang tiếng súng. Các tổ chức dân sự nói trên, qua các kênh khác nhau, biết mọi góc khuất ấy của Việt Á, họ biết rõ trận chiến dưới gầm bàn.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 càng lúc càng trầm trọng hơn. Nhưng nếu có tổ chức ấy công bố ra, thì dù chỉ là một phần sự thật thì lập tức họ bị trục mũ là xuyên tạc, bôi nhọ và bịa đặt, nhằm làm giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Lê Thần, chủ nhiệm câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, một trong sáu tổ chức khởi xướng cho biết, nguyên do ra đời tuyên bố về đại án Việt Á, sở dĩ các tổ chức xã hội dân sự ra cái tuyên bố này, tức là đây là một vụ án mà cái tính chất vụ án đã trở thành cái chuyện lũng đoạn toàn bộ nhà nước rồi, chứ không còn là vấn đề đơn lẻ ở tỉnh này hay tỉnh kia, ở bộ phận này hay bộ phận kia. Mà nó trở thành một cái sự cấu kết của gần như cả hệ thống, và chính cái lũng đoạn nhà nước đấy nó sẽ làm cái nguy cơ dẫn đến chuyện suy vong của đất nước. Mà trước mắt nó là một cái tội ác không thể nào tha thứ được, cho nên các tổ chức xã hội dân sự phải lên tiếng.